Virus corona là virus bệnh truyền nhiễm nhóm A, để phòng tránh lây nhiễm cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc sau. Đeo khẩu trang y tế phòng hộ khi ra đường. Tránh tụ tập ở các khu vực đông người. Tránh tiếp xúc với những người bị sốt hoặc bị ho. Thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch khử khuẩn hoặc cồn, đặc biệt sau khi hắt hơi, ho che mũi, miệng khi hắt hơi và ho. Thực hiện ăn thực phẩm nấu chín, uống nước đun sôi. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường nơi ở và nơi làm việc. Xịt thuốc khử khuẩn xung quanh nơi cư trú, nơi không thoáng khí.